thuộc phường 8 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh và với căn nhà mới đẹp và với thiết kế theo phong cách à, mẫu hiện đại này. Quý vị, với căn nhà mình thì à, chỉ có giá là à, hơn 2 tỷ đồng một xíu thôi và còn thương lượng nha quý vị. Căn nhà mình thì có sổ hồng riêng cũng là giấy tờ hoàn công đầy đủ gia đình rồi. Mua bán công chứng ngay trong ngày nha quý vị và được gia chủ là hỗ trợ phải vốn ngân hàng gia đình mình lên đến khoảng 60 đến 80% giá trị căn nhà nha quý vị. Căn nhà mình thì à, với à, giá bán thì chỉ có giá là 2 tỷ 580 triệu đồng thôi và còn thương lượng nha. Một à, căn nhà xây và thiết kế mẫu hiện đại và được gia chủ là tặng một số nội thất kèm theo và căn nhà chúng ta thì à, được nằm trên một con hẻm rộng để đến khoảng uh, à, 3 mét nha quý vị Một con hẻm uh, xe ba gác vào đến tận nhà luôn này anh chị Và nhà này thì nhà mới và mua chỉ việc là sách Bali về ở thôi Đây và căn nhà chúng ta thì nằm trong một khu phố ở rất là an ninh và yên tĩnh thoải mái nha quý vị Căn nhà mình đây thì uh, khu phố ở lâu rồi cho nên là rất là thoải mái và khu phố uh, phố ở rất là yên tĩnh và sạch sẽ thoáng mát nha quý vị Con đường này là một con đường rộng đến khoảng 3 mét này Đấy, với ngay sát với mặt tiền đường Quang Trung luôn nha quý vị. Một mẫu nhà phải nói là khá là đẹp và tuyệt vời. Với thiết kế theo một cách mẫu hiện đại nha quý anh chị. Và đây là con đường bên trong. Cũng như là khu giải, khu nhà lầu và khu phố của căn nhà chúng ta nha quý vị. Căn nhà mình thì à, có hướng chính là hướng à, Đông Bắc phù hợp cho những ai thuộc mệnh theo phong thủy là Tây Tứ Trạch. Và với căn nhà này thì được gia chủ là tặng những các cái à, bộ ghế ngồi cũng như là bộ bàn ăn và trên thì chúng ta sẽ có giường. Đấy với căn nhà thì đang có giá bán chỉ với giá là 2 tỷ 580 triệu đồng thôi và một căn nhà sổ hồng riêng ở trên khu vực địa bàn của quận Gò Vấp nha quý vị. Đấy, với à, ngang 3m3 à, và độ sâu là gần 8m nha quý vị. Đấy, với à, thiết kế là một trệt và hai lầu. Và với công năng thì có khu vực là à, phòng giặt và sân phơi cũng là bên trên thì chúng ta sẽ có phòng thờ luôn nha anh chị. Đấy, với à,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 Bên trên thì à, sẽ được gia chủ thiết kế với những hệ thống là đèn trùm và có những các cái à, trần thạch cao kèm theo là những các cái à, đèn led nha. Và hai bên bức tường thì đã được gia chủ là dán những các viên gạch rồi và có những các cái um, uh, sẽ dán tường kèm theo cho căn nhà mình nha quý vị. Đây là một mẫu nhà với ngang 3m3 và độ sâu là uh, gần 8m nha quý vị. Đấy, với một trệt và hai lầu, hai phòng ngủ và hai nhà vệ sinh. Khu vực đây thì ờ, sẽ được gia chủ tặng gia đình chúng ta này một ờ, bộ ghế gỗ. Đấy, sử dụng ờ, không gian khu vực phòng khách của căn nhà mình nha quý anh chị. Những ai mà đang có mức tài chính thấp khoảng hơn 2 tỷ đấy và mua căn nhà với sổ hồng riêng ở trên khu vực quận Gò Vấp thì đây là một căn nhà mới và có diện tích là ngang 3 m 3 và độ dài là gần 8m. Đấy và có sổ hồng riêng luôn và nhà mới chỉ mua vài sách Bali về ở thôi nha quý vị nhà này thì à, được gia chủ là mua tặng gia đình chúng ta với một bộ à, bàn ghế à, tiếp khách rồi cũng như là với bên trong thì chúng ta sẽ có một bộ bàn ghế ăn gồm ba ghế này quý vị bên trên thì chúng ta sẽ có tủ bếp và có khu vực rửa mặt và vệ sinh đường sau Đấy, với căn nhà thì mới và phân khúc thì chỉ có hơn 2 tỷ đồng một xíu thôi và có sổ hồng riêng nha quý vị Mẫu nhà là ngang 3m3 và độ sâu là gần 8m. Hướng nhà là hướng đông bắc nha anh chị. Nhà mình thì à, ngay sát bên lại khu vực công viên Lòng Hoa và chợ Đông Tây luôn và gần với lại khu vực trạm y tế phường 12 và gần với lại uh, khu vực uh, siêu thị um, MH2 đang xây dựng ở trên uh, trục đường của đường uh, Phan Huy Ích luôn nha quý vị. Và gần với lại khu vực siêu thị Lotte, bệnh viện Hồng Đức và đầy đủ tất cả những các cái nhu cầu và thuận tiện cho mọi gia đình mình chúng ta di chuyển đi lại nha. Khu vực cầu thang thì à, sẽ được gia chủ thiết kế với um, uh, mặt đá hoa cương và cũng như là tay vịn bằng uh, sắt và lan can được làm bằng sắt luôn nha quý vị. Bên trên đây thì sẽ được gia chủ là lót uh, uh, sàn gỗ rồi này, lót uh, sàn gỗ cho không gian khu vực uh, trên uh, uh, lầu của căn nhà mình rồi và hai phòng ngủ và hai nhà vệ sinh khá là đẹp và rất là rộng nha. Ngang 3 m3 và độ sâu là gần 8 m và có vệ sinh khu vực đường sau rất là đẹp và tuyệt vời như quý vị Một mẫu nhà với thiết kế một trệt và hai lầu Và có hai phòng ngủ và với à, khu vực à, phơi đồ và phòng giặt sân phơi nha quý vị Có phòng thờ bên trên luôn Và đây là chúng ta sẽ có hai phòng ngủ này Phòng ngủ đường trước và phòng ngủ đường sau nha Và được gia chủ là tặng cho gia đình chúng ta với hai cái giường rồi Lại kèm theo cho căn nhà mình nha quý vị Một mẫu nhà thì chỉ với à, hơn 2 tỷ đồng mà có nội thất kèm theo cũng như là có sổ hồng riêng thì ở đây là căn nhà giá rẻ nha quý vị để à, gia đình chúng ta lựa chọn và cũng là xem và tham quan mua cho mình nhá một mẫu nhà với thiết kế một trệt và hai lầu nha quý anh chị ở đường trước đây thì à, sẽ được gia chủ tặng gia đình chúng ta với một à, cái giường ở phòng ngủ đường trước nha Đấy, và đường trước đây thì chúng ta sẽ có ban công này và được gia chủ là trang trí với những các cái chậu cây xanh tạo cho căn nhà mình thêm phần đẹp và sang trọng nha quý vị và di chuyển ở khu vực đằng sau và di chuyển lên khu vực bên trên thì à, chúng ta sẽ tham quan đến cái à, khu vực à, sân phơi và khu vực để máy giặt nha anh chị. Ở trên đây thì gia đình mình chúng ta có thể là sử dụng làm phòng thờ cũng được này. Đấy, với một trệt và hai lầu nha quý vị. Khá là đẹp và không gian rộng thoáng nha. Đây, trên đây chúng ta sẽ có khu vực để máy giặt và có khu vực phơi đồ và cũng như là phòng thờ bên trên đây đều được nha quý anh chị. Có cửa sổ này, mở ra và lối được gió và ánh sáng nha quý vị. Đây, trên đây thì à, chúng ta sẽ có cái um, uh, cửa sổ này để mở em cũng chưa mở đây để mở cửa ra cho quý vị cùng xem nha nhưng mà bị kẹt rồi đấy thì uh, gia đình chúng ta xem cũng là quan tâm đến căn nhà này và cảm thấy phù hợp với lại nhu cầu gia đình mình thì à, liên hệ ngay về bên kênh nhà đất bên em để đi xem nha quý vị chỉ trong phân khúc là khoảng 2 tỷ 580 triệu đồng và giá này thì còn được gặp trực tiếp chính chủ để thương lượng nha